Trương là bọc ba Bọc ba nuôi mất rồi à? Mami ạ Mami ạ Ôi Mami ạ Chú quên gách biết nuôi Rồi mà Rồi Dạy tên về Trương là bọc ba Bố mới sống tiếp Ôi Hỏi về Trương bọc ba Nô Ôn Thôi gách Bọc ba nuôi mất nạc gách Mami tên ai Mami tên ai Thế bài Trương ổn không mày? Thank you.